hôm nay trời nắng trăng trắng nhờ Nắng thế Mình phải đi chơi rồi ạ Ê Hôm nay gặp Hương này mọi người Trời ơi mọi người ơi, mình vừa đi tìm anh, mình nhảy xuống nước và bây giờ mình đang ở trên cái thuyền Mọi người chờ nó nói hết rồi mình quay cho các bạn xem Hey mọi người ơi, mình vừa nhận được một tờ giấy truy nã này Ở ờ, đây tranh đây là một tờ giấy truy nã với ờ, giá là 100k Wow Được quá đó nè bên đấy ba Gạt bên đây ra bên mà mình luôn này Ai cha được của họ đấy Lại số cái đồng điện thoại ở trong tầm 1 để mọi người mọi người Còn nhớ cái này không Ở đây là có thể ai tiện lấy luôn đây là đồ ăn này cái cái cái cái cái cái Mà đâu đây rồi Hello Cháu đứng đây từ chiều Nào đừng đánh nữa thôi Anh đánh mà Điều khốn nạn Thôi ờ, đi đi Ô ờ, anh kia này Anh kia nè Mày có xuống rồi bắn tao mày Ê Chơi không

No, Millie! Anh đi kiếm giường đi Đi kiếm giường á Ờ, ban đêm này đi kiếm giường Ba ơi, có đem mèo không? Đó, để yên cô cờ đấy Ok, cô à, đi tìm, tìm thôi

khi mà lương Này Biết giờ mấy giờ dạ, rồi không Như thằng mà mình biết Tao Tao ngủ à Trời ơi nó Ôi như mặt trời lên đầu rồi mọi người ạ À thằng ơi Rửa mặt đã Ra, ra đi rửa mặt đi Anh cho bò Đi rửa mặt đã Cho bò ăn Đó con cái thịt lấy Xong rồi Lấy, lấy ra ra Rồi Còn bây giờ thì Ôi chết rồi Đây rồi, đó Đó thịt hai con Ở thịt của tôi đâu À đây Ok Còn bây giờ sẽ đi phiêu lưu tiếp nha À, tiếp Rồi, mọi người thấy thằng em mình đúng không? Rồi, đặt cái cái cờ trắng là người cờ của hải quân đứng gần là biển máu nên các bạn tức là được là này là lấy rồi em mấy lúc rồi mẹ chưa mình mình nào được cái lịch cờ trắng này cờ trắng này vừa đều đấy là tao bị dí độc rồi này rồi đi về nhà mở dương không người ơi ơ mặt này xinh ấy để em ở Dương không? Em ở Dương Bạc, ở Dương ở Đi về luôn, về luôn, về luôn ừ, Chết rồi, mới phát hiện ra mình không có vàng Alo Để lấy chìa khóa, chết rồi Làm cái cầu cẩn thận nha Đấy này đứng ở đây, làm cái cầu này Không anh à À, ok cảm ơn, mời cho đi về đây mọi người ạ Thank you. biển đi Đi ra biển làm, làm nhà đi Ra biển là, là gì đâu mà làm nhà Ra biển là làm mấy Ông tôi trắng đâu Chết rồi, ông tôi trắng đâu rồi ông này chết rồi Chết rồi, thôi mình phải đi Hình như kia có ai vậy mọi người Kiếm vàng Chết rồi, mình không có vàng Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Ôi, đâu, ở đâu Ôi, đâu cái gì ôi ôi gì ôi sao có cái cái phòng gì à ê đi xuống đi xuống xem ôi cái phòng gì trắng tinh kìa rồi ẩm ôi trời ơi cái thuyền của mình nó nó để đầy kính rồi mà gì đấy ôi anh lo ôi ô hôm nay gặp anh lo này mà ô anh khỏe không anh được rồi chứ anh em hôm nay từ chiều anh uống nước không wow anh lo mình rồi à? wow, có gì đâu anh ơi cho anh thì anh à, có thịt thịt thịt thịt bò sống này ăn không ê ăn đâu còn chín các bạn nội à, thịt à, nè ăn dương không đó là anh đo có siêu năng lực đó là tạo ra áo mày xem ra cái trái quỷ gì mười ạ tên là oh, anh trái quỷ được của anh à học đấy đừng đứng mà làm gì có anh nhìn này yêu nuôi à ừ thật tôi giết anh ấy mình giết đi thịt đây hãy lo ơi xin lỗi Ôi, không đánh được ôi không đánh được này cái này cho chết luôn này đâu cái gì úp chạy đâu mọi người để bắn quả quả cầu có cái này là anh kết luôn Được rồi, người ta đi tôi đi đảo vào cầu mình lại Ui, cày, cày, cày, cày, cày, cày, cày, cày Chết được Cái này, đánh được con này Ôi, không đánh được Gì đây, sao cười Ôi, chết anh lo luôn rồi này Đánh được, chết luôn này Anh lo chết rồi Ờ, ở ờ, dưới đây, khỏe nhá Ờ, đấy ờ, lắm cái gì mà lắm à, quên mất rồi ạ à. mình chưa đi ma gì lấy vàng rồi riêng cho lại gì nào ấy có than mất ăn nội thôi đừng làm nữa đi mai đi đi xuống đây mai với anh để còn mở dương vàng à dương bạc chứ đây này anh có dương bạc của thử mình này này nào đi mai ok đi mai như này nhanh lên đã cho mình mượn này ở cúc này mượn thôi nha mượn mượn mượn cho hoặc là tiến lấy luôn đi mượn ok là đào lên đào đi xem nào thanh niên đào thẳng xuống ngu thế nhỉ à cái gì này cái gì đây cái gì đen thù lùi đây cái gì đây đen thế rồi em sao mình phải nhìn rõ mình ạ cái gì em ấy nhỉ ôi ôi cái gì đây cái này màu vàng này ôi cái gì đây ôi dương à dương kho báo à ôi vợ ơi mình để, để, để, để, để, để lại đi lấy đi lấy chìa khóa nhanh lấy chìa khóa chìa khóa tao mày có tao là đi mai mà mày có không ừ có đi mà có đi đây là chìa khóa lấy chìa khóa mà anh có ở nhà đi về nhà xem có không đi đi Nhanh lên, nhanh lên, sao phải thời gian rồi Nó mất bây giờ, nhanh lên, chạy đi Nó có mất được đâu mà Mày ơi, tôi cần 850 cái Okay. Nhanh lên tao còn què đi nhanh lên Ôi trời con hay chữ khóa này Ngon nha Nhưng mình không biết để nữa sao mình phải nhặt Nhớ ơi ra một cái Ôi nhầm nhầm mình Mình có một cái dâm, dâm bạc nữa mình sẽ mở sau À lo nha trời ơi trời lại mưa rồi rồi à, trời không mà mở trái quỷ thì ngon ngon nha này đấy dương của mày lấy ra mà mở đây là đây gì vậy ta dương vàng hả wow cái gì nhá cái sunan sunan cái cái gì thôi kệ trả nó đi nào đừng đừng đừng trước khi ăn thì vứt vứt à, bấm bấm tay tóc thì cái cùi kia đây cho này đấy rồi đưa đưa cái, cái chữ on cho anh đưa chữ on cho anh mất luôn rồi mất à mất rồi <laughs> nó mất cái kỳ rồi rồi đâu à mất cái kỳ từng cùi như là thì ăn ăn cái kỳ mới thôi à oh my god đây đây lớp lớp xoay cát wow thì bán thế nào là gì vui không út à cái này là cái gì ôi dầm lây à cứu anh đó <laughs> em khốn nạn rồi, ơi à cứu anh ơi chết tao rồi à rồi tắt đi thôi thôi đừng nói nhớ đừng đừng đừng đừng đừng kêu nguy hiểm không ạ kêu bên nó còn vẫn chưa, cắt, nào đi nó nổ đấy cái này có hai chiêu thôi thế là được rồi đấy là anh mở dâng dâng bạc này đây nhìn cái quỷ của anh này ơ anh là mày mở mày cầm cái gì đấy cầm mở tao mày là có mở chìa khóa rồi mà ờ mở ra. wow được chạy ito ito chả biết chạy gì đây cho em xem ơi à, ờ. không không cho ăn đâu xem cho bạn nổi im ờ. tí làm gì căng ờ, xem thôi nha đừng có ăn của anh ấy tập 2 mới có trái quỷ mới là tập 1 mở dương dương đi tôi ni à, em xin nhớ chạy đây ờ dạ giả vâng. đây chạy rồi chạy rồi giả đấy ơi giả dạ, anh trái quỷ đây chạy đâu đâu đúng dạ chạy lên chạy đấy chạy đấy à, thôi trả đi mẹ ơi nhìn nó khổ quá là trả đây trả đây để anh còn ăn đây cái chị đứng có thể là nó tôi khổ đã đây con đã ở dưới đường ở đây khả ngay đưa đó phải ngoan bây giờ đâu ơ lại mất rồi ô tôi xong nó lại xong rồi kìa thì tôi nami như này mình sẽ ăn thử qua qua sa mạc còn đỡ mưa này mưa hoài mưa mãi tôi thấy cái lòng lành như thế nào

ok tiếp theo là nhét vào xong rồi sao lại ở ngoài thế này ồ ồ à lúc lúc lúc lúc what the fuck ồ mình nhân bản nó một đứa này Ôi Steve à Oh my god Hello Steve Đánh nhau kìa Đánh nhau kìa Đánh anh nữa Mất anh kia rồi Ở mấy kìa Lại ra nữa à sao mày đọc mà cái quỷ chưa cái quỷ này chưa mình sở hữu cái quỷ của Do Flamingo mọi người đó rất là mạnh luôn cho mượn đi em là không đổi luôn ok mọi người thôi ok đi ra một pháo về nhà thôi về nhà thôi trời ơi tao đang mình anh là mình tao bực mọi người mà thôi thôi đi lên thuyền tạm biệt đi rồi đi ra đỉnh đỉnh này Tao cũng bơi lên bác sĩ bằng nhá Đó lên đi Làm ăn nữa Ôi, đi lên được rồi Này, em thế nào Ôi, nó làm được à